Thụy Điển, Slovakia, vé đầu tiên gây sốc Slovakia sẽ trở thành đội đầu tiên ở bảng E giành vé vào vòng 1 phần 8 Euro 2020 nếu đánh bại Thụy Điển. Đó sẽ là một bất ngờ nho nhỏ ở bảng đấu này, ở ngày ra quân, Slovakia đã gây bất ngờ khi đánh bại Ba Lan 2, một nhờ bàn phản lưới nhà của Guriset Seresny và cú ra chân nhanh như điện của Milan Skriniar. Chiến thắng của Slovakia có đóng góp không nhỏ của Gregor Kritia người bị đuổi khỏi sân sau pha phạm lỗi thô bạo không cần thiết ở phút 62. Tuy nhiên, không thể phủ nhận Slovakia đã chơi tốt suốt một tiếng đồng hồ trước bước ngoặt đó, đặc biệt ở khả năng phòng ngự, bộ đôi trung vệ Milan Skriniar và Lubomir Saka đã có màn trình diễn xuất sắc khi khóa chết đại pháo do bớt Lewandowski. Ở trận này, họ sẽ đối mặt với một trung phong vừa to cao. Vừa khéo léo khác là Alexander Isak, nếu Đức giành vé vào vòng knockout, anh cũng sẽ bỏ lỡ cả trận đấu vòng 1 phần 8 và chỉ có thể trở lại tại bán kết. Về lý thuyết, Thụy Điển không được đánh giá cao hơn Ba Lan, nhưng thực tế đang chứng minh điều ngược lại. Trận hòa không, không với Tây Ban Nha cho thấy Thụy Điển rất lì lợm và khó đánh bại. Quan trọng hơn, hàng công của huấn luyện viên Jens Anderson có sức sát thương khá mạnh. Khác với Ba Lan, Thụy Điển có Emil Forsberg, một nhạc trưởng đích thực trên sân, một tiền vệ sáng tạo và có khả năng đưa ra các ý tưởng đột biến, trước Tây Ban Nha quá mạnh, huấn luyện viên Anderson chấp nhận chơi thực dụng, yêu cầu Emil Forsberg tham gia phòng ngự thường xuyên. Dù vậy, trước Slovakia, ông gần như sẽ để tiền vệ này tự do hoạt động, qua đó tìm kiếm cơ hội chiến thắng cho Thụy Điển. Cầm hòa đối thủ mạnh nhất bản rõ ràng là kết quả tốt, nhưng nó chỉ có ý nghĩa nếu Thụy Điển có chiến thắng trước hai đối thủ còn lại trong bảng. Một trận thắng Slovakia sẽ mở toan cánh cửa đi tiếp cho đội bóng Bắc Âu. Ở hướng ngược lại, Slovakia cũng có động lực mạnh mẽ, bởi lẽ một chiến thắng khác sẽ giúp họ chính thức giành vé đi tiếp đầu tiên ở bảng E. Qua đó sánh ngang Italia, Bỉ và Hà Lan trong những ngày qua. Tất nhiên, đây là nhiệm vụ không dễ dàng với Slovakia, bởi lẽ họ có nhiều nét tương đồng với Thụy Điển, ngoài tinh thần chiến đấu, cả Slovakia và Thụy Điển đều chơi bóng đơn giản, cố đẩy nhanh tốc độ lên bóng và thích tạt cánh. Cả hai cũng mạnh trong các tình huống cố định. Nếu Thụy Điển có số 10 sáng tạo Emil Forsberg, thì Slovakia cũng có thể tự hào về đội trưởng Hamsik. Vấn đề chính nằm ở đó. Khi hai đội tuyển quá hiểu nhau và bước vào một trận đấu quan trọng, rất khó để có điều gì đặc biệt xảy ra. Cả hai chắc chắn sẽ tấn công, tìm kiếm chiến thắng, nhưng không phải bằng mọi giá. Nói cách khác, họ có thể sẽ thay nhau đẩy cao đội hình và thay nhau lùi về phòng ngự trong suốt 90 phút và kết quả hòa rất dễ xảy ra. Vì thế, sẽ là một cú sốc nho nhỏ nếu Slovakia đánh bại Thụy Điển để giành vé sớm ở bảng E. Dự đoán, hòa 1-1